hello everyone welcome to my channel let's go let's go God.

Thank you. OK Whoa. ổ lâu thế mà không ăn được 这记。 mẹ ăn cái tiếp à như vậy ui trời gần lên được à đâu nhanh lên con vàng kia 哎呀，哎呀，这呀，这，呀，呀！ Ui đứng thứ năm rồi Ui giời đứng thứ năm